ta 인지는 그만 레몬 하루도 빼야 다시 다시는 이루 시야 그 오이 거차 가다 빼셨다 하다 까철고 후철거 까또 구대 구도 까대 까짜 구도 개 구짜 까문 개 루시 금샤다다 거포 팽다 야 빼도 시선간 bây giờ lo bị ý ảnh các chuyện đã trồng cứ trồng nào trồng chứ giờ bên mong bên mong chưa kịp chạy được ที่เลนอนุนอกูสร้างทอเจอท่านประธานเอ่อกันกันเลี้ยงเชื่อมนอดนอดแต่นอดเศร้านอดเอ่อกรายหนักทุกตอนนี้ขอเซ็นอันท่านประธานอันลอดก็เชื่อออกมาได้กับภรรยาเด้อมาทอดความสุขเอ่อทอเจอก็ตัวมาดามเชื่อต่อเจอประธานจอร์เจีย Hakato Chief, we would like you to participate right here too. And um, yung pang Uncle John. Cái nào đấy, tôi lưu hết đã chẳng rồi đấy, tôi lưu rồi nè. <laughs> ok, Okay. Oleh nona, nuno ya inu ke kuya wai ko karme. Jalwa no ya lo kong lo mong, pe to ne mong pe hata na to na je ha do ke. Pe tho tu chi lao nya nya gao do mo ta lo na ki. Khi pe cha thơ cho, ko pe chi lu, ka pe chi cha mo. Ka pe chi ngang, chi pa, ko pe mong phở vàng một tận đề. จลวนอหากาตมิจออจอทาตวซึ่งเราดอคีตมิตาอินชิเปตกอลูต่อคือเป็นนมอลูไมเจจะลวนมังคีไมเจคือมเจตัวชงชาละอยู่ว่าตัวจออยู่ขีสุดหัวจะอยู่จอตัวจะขีแต่จะอยู่จอจอดะอยู่เนอก็พ้นชีกินนักกันยังสอง phòng có phòng mộng cho bố luôn đời bê lúc cha bê chờ sáng tương chỉ nhau phổi ít thó mê bát sơn bàn cho mê cho tôi nè cứ mê cho tôi ha cứ cho lại cứ là cũng bạn sơn là tấm mê còn bây giờ ta chỉ nói chỉ giờ tôi ở mỏ phòn giờ từ khi ta bê ta chỉ ít là bê cho luôn lúc ban bạn ờ, mẹ tôi chăm khi cho mê cho tôi nè ha. chú kia nói giờ ít chú kia rong có biết sơn à anh sẽ bỏ với anh anh có thà là อันให้บอกอนที่เป็นมัดใส่ให้ประธาน หลังจากเขาไปกินข้าวกับหมาแล้วประธานที่มัดแขนให้อันอันทุกนะอันตามที่มาน้ำกันเด้อเพราะว่าผมมีเวลาเอาสิไปอันอันเอาของคนให้อันสปอนเซอร์ แล้วใช้เวลาหลายนักลองไปแล้วสิไปกินข้าวกัหมาแล้วจะให้ตอนนั้นเด้อที่อ่าคนไหนขอเกิดแม่ต้องเกิดท่านไหนอย่าไปขอว่าคนเชื่อตา bên mong nhân tê chờ nó còn lại chẳng mua tới chỉ tao cũng mà há còn nó chơi nó xưa cũng chơi nó là chụp sắp lúa à nôn nọ nhà y nấu ngồi rồi vì bên mong nhau Florida giờ lúc chơi bây giờ xong lò tà xong chia tờ tua giờ lên nó cú khí cho lúa nó cho nè giờ khi lâu ở bông ở dữ khi xí lu xí sâu xí là ngô cho giá tỏng đê chỉ hai nè chờ nhau lu lá bể bể nhau lu lá đạn nó lấy à trồng công trồng dữ nhau bể nhau đá lọ cỏ bể chúng một cho kế xí lu xí sâu xí là ngô cho giá tỏng đê nó nè 哦，姑娘，哦，那这是怎么样？我说，就提到了那个高，我就叫，那这总共要做的，啊，去，要去那么高，那还在莫水西路西山西大，那个路北省北省个路高路苦高，那二年级没得压倒的了呢。 khi cho luôn nó bây giờ một con cũng khi cho luôn nó được có để phát than và nếu giờ ở tụ cho đời sống mong nhau tuổi là khi vợ mua cho cái xí lu xí sơ xí gà một đôi giá tạm đây nó nữa mà